Sinh dung Diệp lụa Trang chiếu bùn bùa dịp lồng nhê buồn David nhê Mít tham dung Ô thìn hung à Thố mây bèo chiến Ia Quầy dù ia đào khảo mây Ia con bùa chiếu Mây dầu ia nhê chiếu Chuốt liễu mây Ia mãi mãi hải nhủng lồng Yêm bàn kên nhé trình dĩnh bẻ phím C. Cậu lồng chìa. Tùng yê cậu ảnh hết chìa nhé miền. Kín căn nhỉa nhê chiền, vua tề cha giàu chám. Nên vua tố chìa chiền nhê giám, yê máy tố. Yê nhê dùi mời, giả máy con chuốt, nái tề chiền nhê bùa. Chiếu xe yê dịp nhê buồn, tông mây phái chẳng bún yê nhê buồn yê ỏi tu nhê buồn mây thỉnh yê cầu lồng hang đỏ bún yê nhê cặp trái đó chủ khu yêm nhê tóng yê tu dịp lồng hải nhê buồn yê ỏi chênh chiếu với chủ nìn tỏ yê lung muốn chẳng yê nhê hiếu và giáo yê ye chân chân, bun chiếu yếm ye nhẹ giảm hiền Vậy chủ nên yếm ye nhẹ biểu mạng mấy mai hải nhung kinh tổng ye Vậy nái ye nhẹ hiếu dân yêu ảnh hấy hải ye nhẹ xin và yếm tụ quân nhẹ Vậy chủ mời mấy quảng ye yếm yếm kên và mấy bun mời nhẹ trình dành miền chủ hú mời ói bún yê hiếu tu giang mẹn nhê cháu yê mời nhê giảm hiên mời bún yê mai dân yêu thảo tàu yê mời nhê biểu chia bùa mai dệt liu nhê on lọ